alo alo alo rồi ok và um, xin chào tất cả anh chị em đã uh, quay trở lại với uh, lô khung 102 và bây giờ thì uh, cũng như thường ngày chúng ta các bạn đã xem bây giờ là 8 giờ 24 phút tối uh, ngày 30 tháng 9 năm 2021 đấy và giải đặc biệt của sổ số, miền Bắc ngày hôm nay thì có 4 5 8 1 1 được chưa 45811 thì uh, hôm nay rất là ít người có thể bắt được con 11 này vì hôm qua nó mới đổ 77 mà đúng không? Hai ngày kép thông cho anh em. Đấy cũng rất, rất là ít người chơi được. Và thì uh, chúng ta hãy kiểm tra xem ngày hôm nay các đầu lô tô thì uh, hôm nay đầu năm câm này. 01 03 052 nháy này, được chưa? 13 hai nháy này. Đấy. 6226 này. 62 hai nháy này, 28 này. 30 37 được chưa và hôm nay rực rỡ nhất là đầu 7 72 73 74 75 378 75 hai nháy nhá đấy và 90 hai nháy này 92 98 đấy đầu 8 thì có 81 vâng ok chưa và chúng ta hãy xem lại những ngày à, ngày hôm qua anh em đây nhá à, kênh của mình là lô 0102 đấy giao diện chính của kênh là như thế này thì à, mọi người đang à, xem video thì hãy nhớ nhấn like nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé các bạn hãy bỏ ra một giây thôi để à, xem à, video của mình và nhớ nhấn like để ủng hộ mình nhé đấy các bạn thấy mình bắt cầu lô cầu đề như thế nào thì à, mọi người cứ comment ở bên phía dưới video đây mọi người bình luận ở đây để lượt tương tác của kênh nó càng ngày càng lên và có những video tốt nhất đấy và anh em hãy bình luận những con số anh em thích anh nào anh em nào mà trùng với giải đặc biệt ngày hôm nay đấy ngày nào cũng thế nhá anh em mà bình luận trùng với giải đó thì uh, chụp ảnh màn hình và gửi qua zalo của mình mình sẽ đưa anh em vào trong à, zalo cầu kín có những đường cầu hay nhất cho anh em tham khảo ok chưa và bây giờ chúng ta hãy điểm qua ngày hôm qua mình đã bắt những gì cho tất cả mọi người hôm nay thì mình làm ở trên máy tính nhá ngày hôm qua thì mình à, có công việc thì đi về hơi muộn nên tận đến 1 giờ sáng mình mới làm video cho anh em được đấy thì hôm qua ở tứ thủ đề thì à, mình bắt cho anh em là 9889 và 28 và 23 thì rất là tiếc ngày hôm nay nó lại không ra đấy vậy thì à, anh em có thấy ở trên dàn chúng ta đã ăn được con 11 đúng không ạ 1166 đúng không ạ đấy và sau một ngày à, chúng ta không thể à, ăn được ở trên dàn đề thì hôm nay chúng ta lại trở lại như bình thường đấy phong độ ổn định cho anh em ok chưa và đây lô khung nuôi 2 ngày 7334 và 4774 và mình ghép xiên cho các bạn vào ngày hôm kia đấy ngày hôm qua mình vẫn giữ lại cho tất cả mọi người vì cầu nó đã rất là đẹp mình à, đã giữ lại cho tất cả anh em thì anh em thấy hôm nay ngày hôm nay 7337 và 7747 như thế nào ạ ở đây nhá chúng ta kiểm tra xem đấy 7337 và 7447 các mọi người xem này đâu rồi 73 này và 74 là một cặp xiên này kể cả bạch thủ lô luôn đấy hôm nay thì chúng ta ăn rất là rực rỡ luôn 37 này đấy chúng ta có hai cặp số thì chúng ta ăn được ba nháy như vậy là ok rồi đấy nhưng nếu những ai mà theo ở trên video ngày hôm qua mà bị xịt đấy thì hôm nay thì lại rất là được rỡ luôn đấy rất là ok rất là ổn định luôn và đường cầu chia sẻ cho tất cả mọi người về cầu đề ấy thì chúng ta chỉ có mỗi ngày hôm qua là xịt thôi còn hôm nay thì rất là ok đấy hôm nay thì chúng ta đã ăn được rất là ok ở cái dàn đề này có con 11 rồi rất là được rỡ rất là vui cho mình luôn đấy mình làm để uh, cho anh em tham khảo đấy mà mình bắt xịt thì rất là buồn hôm nay thì chúng ta đã thành công thực trợ từ trên kênh từ trên video từ cầu lô cho đến cầu đề cho đến vào đến zalo luôn anh em nhé à, nếu mà các các anh em mà thấy mình chưa sẻ với các bạn những cái cầu nó hay thì à, mọi người hãy nhớ bỏ ra một giây nhấn like nhấn uh, bình luận đấy phản hồi những cái gì hay nhất tốt đẹp nhất để uh, kênh càng phát triển hơn nhá ok chưa và bây giờ thì à, chúng ta hãy quay về với lại bảng đặc biệt tuần thì uh, chúng ta sẽ đưa ra một cái đường cầu cho ngày mai đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào đường cầu đề nhé anh em chú ý cho mình này để mình uh, phóng to lên cho tất cả mọi người dễ xem đấy anh em chú ý cho mình đầu tiên uh, chúng ta sẽ có cái đầu vào được chưa là con 4 và con 6 đầu vào nhá chúng ta lấy đầu vào của của ngày 2 ngày 8 tháng 7 được chưa con 4 và con 6 thì chúng ta lấy nó làm chạm và làm tổng đấy làm chạm và làm tổng được chưa thì ở đây chúng ta có con 81 94 và 82 đấy mọi người chú ý kỹ này chúng ta sẽ tính nó theo đi một cái đường vòng theo một chu kỳ ở tay đầu tiên thì mọi người à, xem nhá bây giờ này 46 thì nó là tổng không đấy và chạm 4 chạm 6 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 này được chưa 6 có phải bóng một không một bóng 6 không đúng chưa đấy và chúng ta vòng sang đây 81 là tâm càng và tổng thì 81 có phải là 9 đúng không ạ được chưa đầu tiên là 81 là 9 thì chúng ta ăn cả chạm 9 và ăn cả bóng 4 là 9 con 94 vào ngày mùng 10 tháng 7 được chưa và 8 thì có phải là tổng 38 không? 94 có phải là tổng 38 chưa? Đấy chúng ta ăn cả tổng cả bóng, đấy ăn thật ăn tổng luôn. Và vòng xuống ở đây thì uh, trả về ngược lại vào ngày sau cho chúng ta là con 82. Đấy. 94 có phải là tổng 38 không ạ? tổng 38 thì ngày sau chúng ta ăn được chạm 8 này chạm 8 vậy thì từ cái chạm 8 này cho ngày sau cùng nữa là ngày đường cầu này nó ăn hai ngày nhá đấy chạm 8 chạm 2 thì chúng ta ngày sau lại ăn con 24 ở đây được chưa và 46 có phải là tổng không không chúng ta ăn 82 tổng không đấy nó một, một tuần hoàn nó là logic luôn đấy thì chúng ta ăn được hai ngày được chưa đó là tay đầu tiên thì vậy thì bây giờ là tay thứ hai này tay thứ hai cho anh em này tay thứ hai mình xóa đi và làm lại cho tất cả mọi người xem này tay thứ hai ở đây chúng ta có 68 này 67 này 53 và 93 đấy mọi người thì tất cả mọi người chắc lại cũng là nhìn ra rồi đúng không 68 thì con nó là chạm 6 và chạm 8 và tổng 49 được chưa thì có 6 chúng ta ăn chạm 6 này trong ngày này 53 67 có phải tổng 3 không chúng ta ăn 53 đấy được chưa ăn chạm 3 vậy thì 53 là tổng 8 được chưa tổng 8 tổng 38 được chưa thì ờ, con 3 chúng ta ăn chạm 3 này ngày sau con 93 được chưa 68 là tổng 49 đúng không ạ thì chúng ta ăn chạm chín này đó một cái vòng tuần hoàn các bạn thấy uh, ổn định không 93 ngày sau chúng ta vẫn tiếp tục ăn cái chạm chín được chưa đấy mọi người xem thì thấy uh, mình chỉ đời cầu này rất là hay cho mọi người vào ngày mai đấy và tiếp tục mình xóa đi tay thứ ba này tay thứ ba cho anh em này được chưa tay thứ ba 34 này 30 này 08 này Vậy thì à, ở đây thì chúng ta ngày mai có cái gì đây Đấy Chúng ta ngày mai sẽ có Chạm 0 và chạm 8 Tổng 38 được chưa Chạm 0 chạm 8 tổng 38 Thì vì, đây chúng ta Ở đây thì có con 34 làm chạm và làm tổng 34 có phải là tổng 7 không Tổng 7 đúng chưa Tổng 12 Thì chúng ta có con 3 thì chúng ta ăn chạm 3 này Đấy 30 tổng 38 chúng ta ăn được cái chạm 8 và ở đây chúng ta ăn chạm 0 được chưa ok chưa vậy thì trả về đây chúng ta là chạm 38 đấy mình sẽ viết vào cho tất cả mọi người xem chạm 38 chạm 38 được chưa và tiếp tục này con 3 với con 4 có phải là tổng 7 không và chạm chạm 38 và chạm 72 và cũng là tổng. Tổng 94. Đấy. Tổng 94 đúng không ạ? Tổng 94 và tổng 27. 38 có phải là 27 không? Tổng 16. Xin lỗi tất cả mọi người tổng 16. Tổng 16. Đấy. Chạm 3 chạm 8, chạm 2 chạm 7, tổng 94, tổng 16. Vậy thì chúng ta sẽ có bộ đề gì đây? đấy chúng ta ngày mai sẽ có bộ đề cho tổng 94 là con gì nhỉ tổng 94 ngày mai chúng ta sẽ có con 81 đúng không ạ 81 đây ngày mai chúng ta sẽ có 81 81 và 0880 đây tất cả mọi người uh, hãy chú ý cho mình cái đường cầu thứ hai bây giờ mình sắp sẽ chuyển sang tất cả mọi người này ngày mai chúng ta sẽ có bộ đề 13 ok chưa bộ đề 13 cho tất cả mọi người vào ngày mai mai chúng ta sẽ có bộ đề này bộ 13 đấy bộ 13 cho tất cả mọi người vào ngày mai gồm 13 31 này tổng 49 13 31 18 81 3663 đấy và còn cái chạm 3 chạm 8 thì chúng ta sẽ có bộ 03 đấy và bộ 03 mọi người chú ý xem thì uh, chú ý để ký kỹ nhé bộ 03 gồm có 08 80 03 30 35 53 và 58 85 đấy và Hoàng Đức cũng xin uh, xin nhắc với tất cả mọi người là 5885 thì ngày mai rất là kết luôn mình rất là kết luôn ok luôn và còn một bộ nữa là mình rất là kết ở bộ 0440 bộ 04 bộ 04 cho anh em vào ngày mai được chưa ở cái đường cầu đầu tiên đấy thì mình uh, cầu thì rất là nhiều đường cầu thì mình chỉ làm video tham khảo cho anh em thôi đấy anh em uh, ai trùng cầu trùng máu thì chơi còn bí cầu loạn số thì cứ liên hệ vào số điện thoại hoặc zalo thì mình sẽ chốt cho tất cả mọi người tứ thủ đề bạch thủ đề luôn đấy và chúng ta sẽ chuyển qua đường cầu thứ hai cho anh em vào ngày mai đây mình sẽ xóa hết đi được chưa đường cầu ờ, thứ hai này ở bảng đặc biệt năm này đường cầu này thì nó đi rất là đơn giản nhưng mà các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ bây giờ sẽ có cái đường cầu như thế này đây rồi mình uh, có ba tay thì uh, tay đầu tiên chúng ta lấy 6 lấy 4 làm đầu vào đấy được chưa đấy 6 đến 4 làm đầu vào và chậm mà tổng đấy 4 thì chúng ta sẽ à, có ở đây mình sẽ đấy mọi người chắc lại cũng uh, nhìn ra rồi đúng không đấy đấy bây giờ này 6 với 4 là tổng 0 được chưa thì uh, chúng ta sẽ lấy hai con này làm đầu vào làm chạm đấy thì chúng ta ăn được cái đuôi 4 được chưa 1 với 1 ở đây thì chúng ta được đuôi 1 Vậy thì 5 với 4 thì ngày mai chúng ta sẽ có đuôi 5 và đuôi 4 Đúng không ạ? Cái đường cầu thứ hai này thì chúng ta bắt về cái chạm đuôi Đấy Mình viết này cho nó nhanh Đuôi Đuôi 4 và đuôi 5 Được chưa? Ngày mai chúng ta sẽ có thêm cái chạm 4 và chạm 5 ở cái đuôi Thì đuôi 4, đuôi 5 thì chúng ta sẽ có Bộ 01 gồm có 15 51 và 5665 đấy còn đuôi 4 thì chúng ta có 04 đấy đó 4554 4664 đấy rất là nhiều 4884 và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cho tất cả mọi người cho tất cả mọi người nhé thì uh, mọi người chú ý này mình sẽ xóa cái này đi cầu thì nó rất là nhiều đường cầu nhưng mà chúng ta phải tạo cái đường cầu nào nó đi vào hợp lý nhất cho tất cả mọi người thì à, cũng không có thời gian để chia sẻ nhiều thêm đường cầu nữa thì à, bây giờ mình sẽ chuyển sang à, soi cho tất cả mọi người cái cặp lô cho ngày mai để chúng ta ghép xiên được chưa ngày mai mọi người chú ý cho mình cặp lô 3003 và 1331 tần suất của nó ra rất là đều rất là kinh khủng nhé đấy nên là mọi người hãy chú ý cho mình này ngày mai chúng ta sẽ ghép xiên với nhau gồm có 13 31 13 31 đấy mình sẽ viết uh, tách ra để mọi người ghép được cả cặp xiên luôn 13 31 ngày mai chúng ta ghép xiên với nhau và nó cũng là bạch thủ lô cho ngày mai luôn đấy 1331 và 0330 0330 đấy vậy thì uh, tất cả mọi người uh, hãy uh, chú ý cho thật kỹ này. đây ngày mai chúng ta sẽ ghép như thế này được chưa 13 ghép tới 30 đây 13 chúng ta ghép 30 và 31 chúng ta ghép 03 13 chúng ta ghép với 03 31 đấy mọi người có thể ghép bốn con số này với nhau làm 8 cặp số đúng chưa đấy mọi người cứ ghép như thế thôi thì nó sẽ ra xiên mà mình khẳng định với tất cả mọi người con 1331 ngày mai nó sẽ đổ đấy nó đổ tưng bừng cho anh em luôn đấy, bây giờ mình sẽ quay sang chốt số tất cả mọi người vào ngày mai đây Ngày mai chúng ta có cặp lô tô 1331 lót 03 30 và ghép xuyên. Ghép xuyên cho anh em vào ngày mai nhé. 13 và 30. 31 và 03 đấy và 31 31 30 đấy và 13 31 Đấy, thì mọi người 2 4 6 8 có 8 cặp này. Có 8 con số này chúng ta ghép là 4 cặp sau ngày mai thì uh, mình chỉ làm video tham khảo thôi cho nên tất cả anh em xem thì hãy lựa chọn cho mình những con số hay để chơi nhé còn ai biết cầu đoạn số thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0348 057 983 đấy và mọi người đang xem video thì à, hãy nhớ nhấn like đừng tiếc gì hết đấy giao diện kênh của mình ở đây lô khung 102 cầu đề thì nổ cho chúng ta cả tuần nay thì ngày hôm qua mới xịt một ngày thôi đấy không tin thì mọi người cứ vào xem lại những cái video mình đã uh, làm ở đây cho tất cả mọi người chia sẻ cho tất cả mọi người đấy thì mọi người hãy xem xem mình có nói đúng hay là sai đấy và rất mong anh em nhấn like và nhấn đăng ký kênh và bình luận để kênh có lượt tương tác và tốt nhất Ôi, thì bây giờ thì à, xin chào tất cả anh em cho ngày mai chào anh em à, hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai nhé